Chào tất cả anh em Thì như anh em đã biết đấy Trong tất cả những cái trò chơi Trong tất cả những cái bộ môn chơi đỏ đen Thì đều có những cái thiết bị Đều có những cái đồ bịp tinh vi Mà từ trước đến giờ anh em mình chưa hề biết đến thì Đến cái video ngày hôm nay đấy, Tôi giới thiệu đến toàn thể anh em Một cái bộ sản phẩm đấy, Hàng mới nhất độc quyền của công ty chúng tôi Đây đây là cái thiết bị B59 Đấy khi anh em mình đi chơi Thì là anh em mình có thể chơi được cả những bộ môn tài xỉu bầu cua sóc đĩa Thì cách sử dụng nó như thế nào ấy cách chơi như thế nào thì anh em hãy theo dõi hết cái video của tôi ngày hôm nay đấy để tôi hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng anh em nhé thì là như cái máy này thì bên công ty tôi đã lập trình sẵn cho nó là anh em mình có thể chơi được tài xỉu này bầu cua này sóc đĩa này khi anh em mình vào sân chơi đấy, cái máy này rất là nhỏ gọn anh em mình không cần nguồn đồ nguồn đặc đi vào cả anh em chỉ cần mỗi cái bộ máy này thôi anh em đút trong người đấy nó sẽ nhận âm ờ, xong phát tín hiệu rồi báo dung về cho anh em một cách chuẩn xác nhất anh em nhé đấy, còn cái khoảng cách của nó đấy thì là cứ anh em mình cứ ngồi xa từ 10 đến 15 mét đấy là máy sẽ báo cho anh em một cách chuẩn xác nhất nhất anh em nhé thì không để mất nhiều thời gian của anh em nữa đấy tôi sẽ đi vào tôi test trực tiếp cái máy này cho anh em để anh em biết cái độ hiệu quả đấy con nó có thể giúp cho anh em chơi anh em kiếm tiền được không anh em nhé đấy thì trước khi vào test máy thì là tôi sẽ test qua những cái bộ đồ chơi ở đây thì hôm nay tôi chuẩn bị sẵn là bộ tài xỉu bộ bầu cua và sóc đĩa để test trực tiếp cho anh em qua cái thanh nâm châm này đấy thì ạ à, đây test trực tiếp cho anh em luôn đây Đấy. thì như anh em đi chơi ở sân chơi đấy nhiều anh anh em đi chơi đánh đánh cờ đánh bạc đấy thì anh em biết khi anh em vào sân chơi anh em test qua thanh nâm châm này ấy những cái đồ bịp với anh em test là anh em thử bằng nâm châm là nó sẽ hít rất là chặt nha anh em nhá đấy còn đây là đồ này là đồ chợ đồ xanh chín này anh em nhìn chưa tôi test này không hề hít thiết gì này đấy trực tiếp đây, đây là cái bát tô cơm tô canh nhà tôi hàng ngày thôi hôm nay tôi lấy ra tôi test trực tiếp cho anh em luôn này đây bát hoàn toàn bình thường này đấy hột này đĩa này đĩa hoàn toàn bình thường anh em nhá này sóc đĩa đây này, bát ăn cơm này đấy đồ đạc là hoàn toàn bình thường anh em nhá này đĩa này đĩa vị này đấy đĩa vị cũng hoàn toàn bình thường nha anh em nhá đấy đấy thì là vừa rồi đấy tôi thử qua đồ đạc cho anh em bằng cái thanh nâm châm này đấy thì sau đây tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em qua cái bộ môn chơi tài xỉu này trước tiên đấy thì là cái máy này đấy khi anh em mình chơi tài xỉu thì là máy này nó có ba lớp chơi một là anh em chơi tài xỉu hai là anh em chơi sóc đĩa ba là anh em chơi bầu cua thì anh em mình chơi bộ môn nào thì anh em bật bộ môn ấy anh em chơi thôi đấy chơi rất đơn giản sử dụng rất dễ anh em nhé đấy khi anh em chơi tài xỉu này anh em bật cái máy lên này đấy xong anh em ấn về chế độ chơi tài xỉu là anh em đánh thôi còn tôi để cái cốc ở đây đấy để tôi cho đặt cái máy này vào để nó âm của nó vọng lên để cho anh em cảm nhận đấy, anh em nghe âm anh em đánh cùng tôi anh em nhé đấy xem cái độ chuẩn xác của nó như thế nào này đây tôi test qua cho anh em luôn về cái bộ tài xỉu này này đấy tài xỉu này thì là tài thì là hai dung xỉu là một dung đấy anh em mình chơi này anh em cứ nghe theo máy anh em đánh thôi đấy còn vừa rồi đấy máy báo cho tôi là một dung một dung là anh em đánh xỉu anh em nhé đây mở cho anh em này ok chưa anh em 422 8 điểm xỉu rất là chuẩn xác anh em nhé đấy với cái con máy như này thì khi anh em đi chơi là anh em mình kiếm được tiền mang về thôi chứ còn không có chuyện anh em mất tiền anh em nhé anh em cứ nghe theo máy anh em đánh vừa rồi máy báo cho tôi là một dung một dung là anh em mình đánh xỉu anh em nhé mở này ok chưa anh em 532 10 điểm xỉu rất là chuẩn xác anh em nhé đấy con máy này anh em mình sóc thoải mái đấy sóc mạnh sóc nhẹ thì không quan trọng cứ đặt xuống ổn ổn định là nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em đấy vừa rồi máy báo cho tôi là một dung một dung là tiếp tục anh em đánh xỉu này mở này ok chưa anh em bốn ba một tám điểm xỉu anh em mình cứ theo máy đánh thôi Vậy không quan trọng là lắc mạnh hay lắc nhẹ đấy khi anh em mình sóc xong anh em đặt xuống từ 2 đến 3 giây là máy sẽ báo cho anh em chuẩn xác anh em nhé anh em cứ nghe theo máy anh em đánh đấy thì là vừa rồi máy báo cho tôi là hai dung đây hai dung đây hai dung là anh em mình đánh tài này mở này ok chưa anh em ba bốn sáu mười ba điểm tài đấy thì là đấy <clears throat> do thời gian của video nó có hạn thì là một những bộ môn một những bộ môn là tôi sẽ test cho anh em từ 5 đến 7 tay để anh em mình cảm nhận vui thôi đấy sau đây tôi sẽ test tiếp cho anh em về cái bộ môn sóc đĩa này bộ môn sóc đĩa này thì anh em mình cũng chơi cũng sử dụng như tài xỉu này thôi khi anh em mình chuyển sang chơi sóc đĩa này anh em tắt đi này xong anh em bật lại này anh em mình ấn lên nấc chơi sóc đĩa đấy đấy tôi lại đặt vào đây để tôi cho anh em cảm nhận cái độ rung của nó này thì sóc đĩa đấy về cái độ rung của nó thì nó như tài xỉu thôi nẻ là một rung chẵn là hai rung anh em mình cứ theo máy đánh đấy này khi tôi kết xong cho anh em là tôi sẽ bóc cái con vị này ra đấy để kiểm chứng cho anh em là đồ đặc là hoàn toàn là đồ chợ đồ xanh chín anh em nhé anh em có nghe gì không ạ đấy hai dung anh em nhé hai dung là anh chẵn này hai dung anh chẵn này mở này ok chưa anh em sấp sấp đôi này chồng vị là máy vẫn báo cho anh em chuẩn xác anh em nhé kết tiếp cho anh em này hai dung tiếp này máy báo cho tôi là hai dung hai dung lại tiếp tục đánh chẵn này mở này ok chưa anh em vẫn sấp đôi này đấy test tiếp cho anh em này chỉ cần đặt xuống này từ 2 đến 3 giây là máy sẽ báo cho anh em chuẩn xác anh em nhé anh em cứ theo máy anh em đánh thôi tiếp tục hai dung nữa này đấy anh em nghe chưa hai dung tiếp tục đánh chẵn này mở này ok chưa anh em lại sấp đôi tiếp này đấy máy báo thì không bao giờ có chuyện sai lệch anh em nhé máy báo là chỉ có chuẩn 100% thôi tiếp tục máy báo cho tôi là hai dung này mở này ok chưa anh em hai dung là đánh chẵn đấy cứ hai dung là chẵn một dung là nẻ thôi đấy máy lại báo cho tôi hai dung nữa này tiếp tục đánh chẵn anh em nhá mở này này chồng vị vẫn báo bình thường anh em nhá đấy tiếp tiếp cho anh em này đấy tiếng này đổi cầu rồi tiếng này đổi cầu đánh lẻ này đánh trăm triệu lẻ này mở này ok chưa anh em ba đen đấy rất chuẩn xác anh em nhá rất là máy thì là báo không bao giờ có sai này đấy tôi sau đây tôi bóc vị cho anh em luôn này đấy để, để cho anh em kiểm chứng là đồ đạc là hoàn toàn là đồ chợ đồ xanh chín thôi đấy này ok chưa anh em đây anh em nhìn chưa đấy kia tôi sẽ sang tôi test cho anh em về cái bộ môn chơi bầu cua đấy Đấy, bộ môn chơi bầu cua thì chơi thì nó cũng đơn giản như chơi sóc đĩa thôi đấy khi anh em mình đổi bộ môn chơi thì anh em chỉ cần tắt cái máy đi anh em đi xét lại anh em bật lên đấy, anh em về cái chế độ anh em đánh bầu cua đấy tôi lại để vào trong cốc này cho anh em cảm nhận cái nhịp rung của bầu cua này đấy thì là cái cách thức rung của bầu cua như thế nào đấy bầu là anh em đánh không đánh à bầu là anh em không rung cua là một ngắn tôm là một dài cá là hai ngắn gà là hai dài và nai là ba ngắn. thì là anh em mình cứ nghe theo máy anh em chơi thôi đấy. <clears throat> máy báo là hoàn toàn là chuẩn xác không có một độ sai đây đã gọi là đồ công nghệ cao thì anh em mình chơi này anh em phải kiếm được tiền chứ không không, không để mất tiền được đấy thì nào vừa rồi máy báo cho tôi là một dung dài một dung dài là anh em đánh một tôm này mở này một tôm một nai một cua là ok chưa anh em rất là chuẩn xác anh em nhé tiếp tiếp cho anh em này sóc mạnh sóc nhẹ máy vẫn báo cho anh em chuẩn xác luôn anh em nhé Đấy. anh em mình cứ đặt xuống là từ 2 đến 3 giây là máy sẽ báo cho anh em đấy vừa rồi máy báo cho tôi là ba dung ngắn đấy ba dung ngắn thì là anh em đánh con nai này mở này Đấy, đánh tặng trăm triệu online này mở này ok chưa anh em một nai hai cá đấy rất là chuẩn xác thì là như nhiều anh em ấy anh em bảo với tôi là cái máy này ấy, nó vọng âm to như thế thì khi anh em đi chơi thì có bị lộ hay không đấy giờ tôi sẽ cầm trên tay tôi test cho anh em này để anh em thấy cái độ êm của nó như nào anh em nhé đấy này đặt xuống này từ 2 đến 3 giây này ấy vừa rồi máy báo cho tôi là một rung ngắn một rung ngắn là đánh con cua anh em nhé đấy mở này ok chưa anh em ba con cua đấy thì cái máy này đấy tiếp tiếp cho anh em này này tiếp tục máy báo cho tôi một dung ngắn nữa này một dung ngắn là anh em đánh cua nhá mở này ok chưa anh em ba con cua tiếp này đây đấy giờ thì máy báo cho tôi là một dung dài một dung dài này anh em đánh tôm đấy mở này của nhà có bao tiền đánh hết vào con tôm này mở này ok chơi anh em một cá một bầu một tôm ấy thì là khi cái máy này tôi cầm trên tay đấy tôi để sát vào điện thoại này thì là anh em mình không thể nghe thấy đâu tại vì là nhịp rung của nó rất là êm đấy khi anh em đi chơi nhưng mà sân chơi sòng sới đấy anh em mình đút ở trong người máy báo rung cho anh em cực kỳ êm nên là không ai phát hiện được đấy thì à, như đầu video tôi nói đấy tiết qua cho anh em xong tôi sẽ bóc cho anh em những cái hột những cái vị ra để cho anh em mình kiểm chứng là hột cái vị hoàn toàn xanh chín anh em nhé đồ hoàn toàn là đồ đồ chợ đồ tôi mua ở ngoài tạp hóa về tôi ghét cho anh em thôi này bóc cho anh em này này ok chưa anh em này nó hơi cố bóc một tí anh em nhá. đấy anh em nhìn này đấy đồ hoàn toàn là đồ xanh chín đồ 5 năm đồ mua ngoài chợ về tiết cho anh em thôi đấy thì là vừa rồi tôi cũng chắc qua cho anh em ấy về ba cái bộ môn chơi tài xỉu bầu cua và sóc đĩa đấy thì anh em mình anh em nào cảm thấy ưng ý cái bộ máy P59 này thì anh em hãy liên hệ qua trực tiếp qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình đấy hoặc là anh em mình có thể qua trực tiếp bên công ty công ty tôi hiện tại đang có hai cơ sở cơ sở một là bến xe miền đông sài gòn cơ sở 2 là bến xe mỹ đình hà nội anh em mình gần cơ sở nào anh em mình qua trực tiếp cơ sở đấy khi anh em qua cầm đồ đạc qua công ty Đấy, bên công ty test hàng thử hàng trực tiếp cho anh em anh em mình ưng ý thì anh em lấy về chơi anh em kiếm tiền thôi còn những anh em nào ở xa mà không qua được công ty anh em đặt hàng anh em muốn đặt hàng ấy thì anh em hãy liên hệ cái số đang hiển thị trên màn hình đấy thì là bên công ty sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn cho anh em đấy giới thiệu cho anh em những cái bộ sản phẩm mới nhất của công ty để anh em lấy về chơi anh em mình phù hợp với sân chơi của anh em anh em kiếm tiền thôi ấy còn khi anh em mình lấy cái máy này thì bên công ty bảo hành cho anh em hai năm anh em nhé ngoài những cái thiết bị đấy những cái đồ bịp cao cấp này thì bên công ty còn chuyên cung cấp cái phần mềm hack game con chip hack game để anh em mình chơi những cái tựa game qua mạng hoặc là anh em mình chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa trên điện thoại đấy anh em mình anh em nào cần thì anh em liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình đấy thì bên công ty sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em đấy còn thì à, do thời lượng của video nó có hạn thì tôi xin kết thúc video tại đây để chào tất cả anh em